Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần à, từ mùng 3 cho đến mùng 8 tháng 8 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết ạ, tuần qua một tuần tăng khá là mạnh của cậu vàng. Cậu vàng chúng ta mở cửa ở vùng giá là 1.900. Cậu vàng nhanh chóng tăng khá là mạnh và cuối cuối tuần là đóng cửa tăng 75 giá ở 1975. Thật sự đây là nối tiếp là tuần thứ hai tuần thứ hai tăng giá mạnh của cậu vàng nhé sau 2 tuần mà cậu vàng tăng tốc tăng gần 200 giá thật sự là đây là một sự tăng tốc rất là ngoạn mục và thông thường lúc tăng tốc là sẽ về đích các bạn lưu ý nhé đó là một tuần tăng rất mạnh nhưng thực chất thì cậu vàng chúng ta chỉ có hai phiên tăng mạnh còn lại là ba phiên đi ngang đó chúng ta có thể nhìn hai phiên đầu tuần cậu vàng nhanh chóng đạt đến đỉnh 1980 sau đó ba phiên cuối tuần là đi ngang quanh cái vùng là 940 980 40 giá biên độ hiện tại cậu vàng thì rất là mạnh Đó. lý do để cậu vàng tăng tốc trong thời gian vừa qua thực ra ờ, số đông thì giải thích là do các chính phủ ơi in tiền thực ra quá trình in tiền này đã diễn ra từ tháng 3 chứ không phải bây giờ mới in các bạn nên lưu ý cái đó nhé theo cá nhân tôi đánh giá đây chúng ta nhìn cái giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 chính phủ vẫn in tiền đấy chứ đây nhưng giai đoạn này cậu vàng hầu như không biến động gì đấy Thực ra chúng ta có thể giải thích được đây là quá trình tăng tốc cuối cùng nhà đầu tư cá nhân bắt đầu bị ảnh hưởng bởi truyền thông và bởi những tin tức bắt đầu phô mô vào thị trường và nhà đầu tư cá mập thì tiện tay dắt trâu tát nước theo mưa đẩy thị trường lên ờ, rất là nhanh nhưng quá trình đẩy nhanh này luôn luôn đi kèm với việc tạo đỉnh và sớm muộn cậu vàng sẽ xảy ra quá trình chốt lời Đấy, và quá trình chốt lời thì sẽ xảy ra khi nào thì cá nhân tôi đánh giá nó sẽ diễn ra luôn trong một hai tuần tới thôi nó sẽ không chờ đợi lâu đâu và mỗi khi tăng mạnh sau đó thì thường tăng từ đâu thì giảm từ đấy cậu vàng bắt đầu tăng tốc mạnh từ nghìn tám và nếu giảm thì đương nhiên là cậu vàng sẽ tìm hướng đến nghìn tám, đấy là việc rất là bình thường không gì bất ngờ cả xét về yếu tố thông tin thì tuần qua là một tuần ờ, các thông tin kinh tế nó cũng không được tốt nói chung là khá khá bất lợi cuộc họp FOMC thì tiếp tục các bạn lưu ý nhé FOMC tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 0 đến 0,25% tức là các biện pháp kích thích kinh tế của FOMC thì không có gì thay đổi của Fed không có gì thay đổi nó vẫn duy trì chính sách như cũ cái này nhé là không tốt cho vàng nhưng cũng không phải là xấu đấy bạn lên lưu ý nhé không hề tốt nhá bởi vì không có gói kích thích mới hoặc không có gói kích thích chính sách bơm tiền mở rộng hơn không có hại à, lãi suất về âm nhưng nó cũng không xấu bởi vì phép tiếp tục duy trì chính sách bơm tiền, tiếp tục là mua trái phiếu của doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ. Cái này là không tốt, không xấu bạn lưu ý nhé. À, ờ, còn đến uh, cuối tuần ờ, sau đó thì chúng ta biết là GDP của Mỹ thì là âm 32,9%. Cái này thì đã được dự kiến, các chuyên gia dự kiến là âm 34,5 thực tế nó là 32,9 không thay đổi nhiều cái này chúng ta nên nhớ là cái mức âm GDP lịch sử của Mỹ thực ra nền kinh tế Mỹ hiện nay là rất là xấu cả thế giới chứ không phải mình Mỹ vì chúng ta biết là dịch bệnh đang tàn phá nền kinh tế và người ờ, các doanh nghiệp thì thu hẹp sản xuất người lao động thì bị thất nghiệp bị sa thải do vậy bây giờ các ờ, người lao động và những người nhận trợ cấp thất nghiệp như ở Mỹ thì họ sống bằng tiền trợ cấp thôi còn ở như ở Việt Nam mà thất nghiệp là là nghỉ luôn nhịn ăn luôn có thể nói là người dân không dư giả tiền trong giai đoạn này đâu các bạn lưu ý điều đó thế nên nếu bảo người dân mà không biết dùng tiền làm gì mà đổ sang kênh vàng là không đúng nhá các bạn lưu ý tất nhiên là có một dòng tiền đầu cơ chạy sang thì lúc nào cũng có dòng tiền đầu cơ thị trường nào cũng có dòng tiền đầu cơ cái này là đương nhiên rồi nhưng bản chất nền kinh tế thì rất là xấu các bạn lưu ý nhá. à, mọi cái bức tranh về thị trường tài chính hiện nay là nó chưa phản ánh hết cái độ xấu của nền kinh tế thôi có thể nói là như vậy nó vẫn đang tận hưởng cái dư âm bơm tiền nó chưa tức là vẫn đang sống uh, hoài niệm chứ không phải là sống với thực tại còn xét yếu tố tuần tới thì tuần tới chúng ta cũng sẽ có một số chỉ số khá là quan trọng ví dụ như chỉ số AFN PMI sản xuất AFN của Mỹ này công bố ngay ngày thứ hai này 9 giờ này à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có là PMI sản xuất lõi à, công bố lúc uh, cúng 9 giờ nhưng là ngày thứ tư ngày thứ năm như thường lệ thì chúng ta có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp đó. bên cạnh đó thì ngày thứ năm trước đó vào lúc 6 giờ chúng ta cũng có chính sách tiền tệ của BOG lãi suất của BOG và tâm điểm tuần này chính là ngày thứ sáu như thường lệ thôi tuần đầu tiên của tháng đầu tiên của tháng đầu tiên của quỹ là FOMC à, số ờ, Tin Nam Phan, bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ và thu nhập theo giờ. Đây, như thường lệ thì tuần này đang dự kiến là tháng trước thì Mỹ là có 4,8 triệu việc làm, tháng này dự kiến là 1,5 triệu. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là giảm từ 11,1 xuống 10,5. Thực ra tôi cũng không hiểu cái cách tính toán của Mỹ như thế nào nên hiện nay các số liệu công bố chúng ta cũng khá khó để chúng ta đưa ra cái dự đoán bởi vì như chúng ta biết là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vẫn tăng hàng tháng thôi hiện nay thì Mỹ đã có đến 40 triệu người 40 à, triệu đơn trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng vừa rồi thật sự là một con số nó rất là khủng khiếp và tương lai thì dự kiến Mỹ cũng sẽ có là 10 triệu người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Đấy. bởi vì ở Mỹ thì chúng ta biết rồi mua nhà đều trả góp thôi tất cả mọi thứ đều là trả trước tiêu sau và chỉ cần khi dừng ờ, ờ, không có thu nhập mất việc làm cái là đương nhiên là sẽ sớm muộn sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà đều là mua trả góp do vậy cái tình trạng này thì nó cũng rất là khó chúng ta cũng rất là khó tính toán còn riêng về tình hình dịch bệnh thì có lẽ chúng ta quá quen với dịch bệnh rồi chúng ta có gần 700.000 người chết rồi người tử vong rồi 18 triệu ca nhiễm bệnh Mỹ thì vẫn là tâm điểm thôi với 4,7 triệu ca và 158.000 người chết có thể nói là hiện nay mạng của người Mỹ nó rất là rẻ so với thế giới quá là bèo do vậy Mỹ chết rất là nhiều Đấy. còn số 1 ở đâu thì không biết nhưng mà chết thì cũng là số 1 đấy đương nhiên số người mắc bệnh hiện nay quý vị lưu ý nhá mỗi ngày lên đến gần 300 ca mắc bệnh ở trên thế giới đang bùng phát rất là mạnh chúng ta nên nhớ đỉnh điểm ngày tháng 4 tháng 5 nhá là mỗi ngày chúng ta chỉ có gần 90 ca thôi còn bây giờ chúng ta tăng hơn gấp 3 lần tốc độ đang tăng khủng khiếp đấy nên rất có thể số người chết sẽ sớm tăng tốc trong một vài tuần tới. Và hiện nay chúng ta không thể dự đoán được là sẽ bao nhiêu người uh, nhiễm bệnh và bao nhiêu người chết. Chúng ta chỉ biết là chắc chắn sẽ tính còn bằng con số triệu. Số người tử vong sẽ bằng con số triệu chứ sẽ không tính bằng con số trăm nghìn như bây giờ nữa. Còn mấy triệu chúng ta không biết được, chúng ta phải chờ đợi thôi. Uh, các yếu tố cơ bản thì vẫn như cũ nha, chúng ta không có cái yếu tố gì mới trên thị trường lãi suất thì Fed vẫn uh, dự kiến giữ nguyên uh, tiền thì vẫn bơm như cũ chỉ có duy nhất cái gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ thì đang có thay đổi một chút tức là hiện nay giữa Hạ viện và Thượng viện Mỹ thì đang không đạt được cái uh, thống nhất về gói kích thích chúng ta biết là gói kích thích 3.000 tỷ được thông qua ngày tháng 3 hồi tháng 3 thì đã chính thức kết thúc hôm 31 tháng 7 rồi bây giờ thì uh, Đảng Cộng Hòa đang đưa ra cái gói kích thích là 1.000 tỷ Hạ viện thì đang đưa ra gói kích thích là 3.000 tỷ nhưng thực ra con số hai bên đang dường như có vẻ muốn thỏa thuận sẽ nằm vào khoảng 1.300 tỷ kích thích cho 6 tháng cuối năm. Chúng ta nên nhớ nhé, nếu 1.300 tỷ coi như quy mô gói kích thích là bị giảm đi ờ, uh, 60% đấy và trong khi thời gian chi trả lại tăng lên. Cái này nó không phải là dấu hiệu tốt đâu. Chúng ta không phải cứ kích thích là tăng đâu. Bởi vì như vậy là nó thể hiện là dòng tiền sẽ bị hẹp thu hẹp lại rất là nhiều. Đó, đấy là xét về yếu tố cơ bản còn uh, xét về yếu tố cơ bản thì hiện nay chúng ta biết là gói kích thích thì nó phản ánh vào giá rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ đi vào gói phân tích kỹ thuật thôi trước chúng ta xét cậu vàng thì chúng ta nhìn cậu vàng từ khi bơm gói kích thích ờ, cậu vàng của chúng ta có tăng nhưng mà tăng không mạnh là quá trình tăng đi ngang và hai tuần vừa qua thì cậu vàng bắt đầu tăng dựng đứng hiện nay thì cái chỉ số của cậu vàng đang dao động thể hiện cái sự phân tâm nó sẽ không thể tăng tốc mạnh được như cũ nữa còn vấn đề lúc nào đảo chiều thì chúng ta phải chờ thôi có một điểm lưu ý chúng ta lưu ý nhé à, tại phiên thứ ba này sau khi cầu vàng đạt đỉnh 1890 à, này cậu vàng chỉ rung nhẹ một cái là giá đã điều chỉnh về 1908 tôi điều chỉnh hơn 70 đô chúng ta phải hiểu là quá trình điều chỉnh hiện nay đối với cậu vàng nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào nhé đây chúng ta nhìn nhịp điều chỉnh rất nhẹ là 70 đô rồi còn nếu mà điều chỉnh mạnh thì có lẽ nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều hiện nay đang có khá nhiều luồng ý kiến là các bạn phân tích kỹ thuật các bạn cho là cậu vàng đang tích lũy theo mô hình tam giác tiếp diễn tôi xin lưu ý lại nhé sai sai hoàn toàn nhé không có mô hình tiếp diễn nào tạo ở vùng đỉnh cả quý vị lưu ý vùng đỉnh chỉ có mô hình đảo chiều nếu là mô hình tiếp diễn chỉ là mô hình breakout giả mô hình giả thôi chúng ta có thể nhìn thấy là uh, chỉ báo kỹ thuật đang hoàn toàn nằm trên 80 thực ra trên 70 nó xét là vùng quá bán đây tôi đã đẩy lên mức trên 80 chúng ta mức là biết là mức trên 80 là một trong những mức rất hiếm gặp đối với cậu vàng và cậu vàng hiện nay đang đạt ở trên cái vùng đỉnh với chỉ số sức mạnh tương đối RSI thể hiện đang ở vùng quá mua rất là sâu và quá mua thì chỉ có vùng đỉnh do vậy không có mô hình tiếp diễn ở vùng đỉnh các bạn lưu ý nhé bạn nào đang xác định đây là mô hình tiếp diễn thì tôi không nói nhưng nói chung là các bạn nên hiểu đúng là không có mô hình tiếp diễn ở vùng đỉnh điều thứ hai tôi lưu ý các bạn là hiện nay nếu chúng ta xét trên sát tháng nhé trong lịch sử 14 lần xét từ ờ, năm 2000 trở lại đây mới có 4 lần là cậu vàng của chúng ta có RSI tiến lên trên vùng 80 nhé và sau đó 4 lần đó thì lần nào cậu vàng điều chỉ ít nhất cũng 20% trong thời gian ngắn 2 tháng do vậy là đợt này chắc chắn nó cũng đợt này là lần thứ tư bạn này chỉ số RSI cũng tiến vào vùng quá bán rất sâu do vậy cái việc xảy ra điều chỉnh trên dưới 2% đối với cậu vàng sẽ xảy ra sớm hay muộn trước hay sau thôi tôi không thể biết nó xảy ra vào thời điểm nào được trong tháng sau nhưng mà thời điểm nào thì tôi không biết và điểm nào dừng để nó bắt đầu điều chỉnh thì tôi không biết nhưng tôi lưu ý các bạn là thời điểm này có lẽ là quá muộn nếu các bạn muốn canh mua cậu vàng còn nếu canh bán thì có lẽ các bạn phải tùy theo chiến lược thôi các bạn đánh ngắn thì tôi không nói làm gì các bạn đánh ngắn trading trong ngày các bạn mua cũng được bán được nhưng nếu các bạn muốn mở lệnh chung và dài hạn thì tôi khuyến nghị các bạn nên chờ tín hiệu đảo chiều rồi bán xuống không nên canh mua nhé từ chát ngày chát tuần và chát tháng đều chỉ báo tín hiệu nhấp nháy tín hiệu đảo chiều vùng đỉnh rồi do vậy thời điểm này thì tôi sẽ không khuyến nghị quý vị mua bán thứ nhất là vùng đỉnh nó chưa rõ nếu quý vị đánh lệnh dài chẳng hạn thì trung hạn 3 tháng thì tôi khuyến nghị quý vị nên bán nhưng nếu quý vị đánh lệnh chết đinh ngày thì tôi không khuyến nghị gì ở thời điểm này cả vì nó chưa có chỉ nó chưa có cái nến đảo chiều và nó cũng chưa ra chỉ báo tín hiệu đảo chiều lên xuống nhưng tôi chỉ khuyến nghị quý vị là hết sức cẩn thận với lệnh mua thế thôi một khi cậu vàng đã giảm nó sẽ không giảm đơn giản đâu nếu ở vùng 2.000 này quý vị nên nhớ 20% sẽ là 400 giá đấy có thể quý vị mua chỉ sơ sẩy một chút là sẽ đi rất là xa rất là nhanh khi bò lên thì chậm thôi khi bò xuống thì rất là nhanh chắc chúng ta cũng chưa quên cái nhịp xuống đợt tháng 3 đúng không ạ Cậu vàng của chúng ta chỉ cần mấy phiên thôi là xóa hết thành quả 3 tháng chỉ trong hơn một tuần Đó. thực chất giảm là đây 1 2 3 4 5 đúng 5 phiên quyết định từ ngàn bảy là rơi về đến 1450 250 giá đợt đấy là cần đỉnh giả đợt này mà đỉnh thật có lẽ nó nhanh hơn cá nhân tôi đánh giá nếu 400 giá nó chỉ rơi tầm 3 đến 5 phiên thôi nên quý vị hết sức lưu ý và quý vị cũng hết sức lưu ý khi cậu vàng rơi nhá điều chỉnh nhá chúng ta không nên tham gia bắt đáy sớm nhá cá nhân tôi đánh giá nếu quý vị muốn tham gia bắt đáy cậu vàng ít nhất phải chờ đâu đó dưới ngàn sáu nhá đó. còn thực ra nếu được một năm ngàn năm trăm hoặc là một năm năm mươi là tốt nhất đấy là nếu quý vị muốn mua dài hạn quý vị tránh bắt đáy sớm hết sức lưu ý nhá bởi vì quá trình nó sẽ diễn ra cực nhanh có thể lúc đó chúng ta cũng sẽ không kịp phản ứng đâu nên tôi lưu ý quý vị là hết sức cẩn thận đối với cậu vàng giai đoạn này ở ờ, tuần này thì tôi sẽ không nhận định chiến lược ngày không nhận định chiến lược canh mua canh bán gì trong tuần này nữa tôi chỉ khuyến nghị quý vị là quý vị mua lệnh dài thì không nên mua lệnh trung hạn không nên mua mà nếu mà trung hạn thì nên canh bán còn nếu quý vị đánh ngắn thì chúng ta nên đợi tín hiệu đảo chiều thì chúng ta chết đinh thôi còn quý vị đánh dài scatting trong một vài đô một vài phút thì tôi không ý kiến gì cả đó là về cậu vàng chúng ta cũng xét qua một chút chỉ số DXY đô la index chỉ số đô la index đợt vừa rồi giảm khá là mạnh nhưng có một uh, cái điểm chúng ta lưu ý nhé là chỉ số đô la index đang test cái chen uh, ờ, kháng cự à, chen hỗ trợ của nó nhé chen hỗ trợ này là chen kéo dài trong 9 năm đấy nó chưa phá đâu đấy, hoàn toàn có thể xác nhận là khi nó phá dâu chọc qua giống như cái đợt này phá dâu chọc qua sau đó vẫn đi lên là bình thường đây là một trend DXY là kháng cự dài hạn và chúng ta chưa nhìn thấy cái dấu hiệu nào cho thấy đô la index sẽ sớm mà ờ, break out cái trend này đi xa cả bên cạnh đó nếu chúng ta xét theo tín hiệu đảo chiều đô la index tiến rất sâu vào vùng quá bán và đã xuất hiện cặp nến đảo chiều đấy vào ngày cuối tuần có lẽ chỉ số đô la index đang đi trước của cậu vàng nó đang xuất hiện trước thôi và đô la index hoàn toàn sẽ sớm đảo chiều đi lên khi đã xuất hiện cảm đến đảo chiều lại tại vùng hỗ trợ mạnh này thì việc đô la index đi lên cũng là bình thường hai lần trước đó gần nhất này mỗi khi đô la index tiến vào vùng quá mua quá bán sau đó đều đi lên khá là mạnh đặc biệt là cái lần tháng 3 lần đấy đô la index cũng về chỉ số rất là sâu 17 lần này gần về sâu hơn nhá lần này gần về dưới 17 cơ nên rất có thể lần này sẽ lại là một lần lặp lại kịch bản chúng ta nên nhớ nhé không phải lúc nào nếu các bạn đầu tư trên thị trường tài chính lâu các bạn biết rồi nhiều khi tin ra là bán không phải tin ra là mua lúc những công thông tin được chờ đợi nhất là cuộc họp của Fed thì xong rồi thông tin về gói kích thích kinh tế thì cũng gần như sẽ đạt được sơ bộ thỏa thuận nhưng chúng ta nên nhớ gói kích thích kinh tế bây giờ là được thu hẹp 60% so với gói trước đó Do vậy đây không phải là một thông tin tốt các bạn lưu ý nhé. Nếu về xét về bản chất kích thích kinh tế khi nó thu hẹp lại không phải là thông tin tốt. Do vậy hoàn toàn có thể sớm xảy ra sự đảo chiều. Chúng ta hết sức lưu ý. Còn về dài hạn thì cá nhân tôi vẫn đánh giá là đô la index nếu khi nó test cái trend này mà nó không tiếp tục tăng giá được nó chỉ phục hồi đơn giản như hai lần trước thì nó vẫn tiếp tục vào đào trend thôi kể cả cậu vàng cá nhân tôi vẫn đánh giá về dài hạn thì cậu vàng sẽ tăng cậu vàng đã vượt được cái đỉnh 1009 thì kể cả sau đó có điều chỉnh thì rồi cậu vàng cũng sẽ tiếp tục tăng lên đấy chúng ta nhìn mỗi lần điều chỉnh sau đó cậu vàng đều tăng lên lần này cũng vậy nếu vượt đỉnh xong mà điều chỉnh thì cậu vàng vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục chen tăng đấy là bình thường nhưng thời điểm hiện tại thì tôi không đánh giá cao cái xu hướng tiếp tục tăng của cậu vàng do vậy chúng ta hết sức cẩn thận ở thời điểm hiện tại nhé đó là về ờ, cầu vàng, chúng ta sẽ xét một số cặp tiền tệ chúng ta xét luôn chỉ số chứng khoán Mỹ đi Đấy, cuối phiên thì chỉ số chứng khoán Mỹ lại đảo chiều đi lên rất là ngoạn mục Đấy. tuy nhiên chúng ta lưu ý nhé hiện nay nền tảng nền kinh tế Mỹ thì rất là xấu rồi cái này là cái đương nhiên chúng ta không phải bàn nhiều về nền tảng nền kinh tế Mỹ việc chứng khoán Mỹ đang đi tách rời nền kinh tế Đấy. Ờ, được giải thích là do cái hiệu ứng bơm tiền nhưng chúng ta hiểu là bơm tiền nó cũng như hình thức cấp cứu á, tức là chỉ hỗ trợ cấp cứu ngắn hạn thôi còn về bản chất xấu nó giống như một người khi đi vào bệnh viện cấp cứu á, thở oxy tức là ông sống sống không có nghĩa là ông phát triển và ông vượt lên do vậy cái việc uh, bơm tiền của thị trường và nó đã phản ánh vào giá còn đâu về bản chất các công ty kinh doanh thì đa phần là sẽ rất là bi đát Đấy, ờ, 6 tháng đầu năm đã kém và 6 tháng cuối năm thì lại càng kém tình hình dịch bệnh thì chưa có cái uh, tín hiệu khả quan nào được khống chế do vậy cái việc chứng khoán sẽ sẽ giảm thôi chắc chắn là giảm rồi vấn đề chỉ là trước hay sau sớm hay muộn thôi do vậy thời điểm này cũng là thời điểm các bạn hoàn toàn có thể mở lệnh bán xuống dài hạn hoặc nếu không như tôi nói là chúng ta vẫn chờ khi thị trường phá vỡ cái mốc 25.000 đấy thì chúng ta bán xuống nó sẽ hợp lý tức là chúng ta chấp nhận bán thấp nhưng nó gió tín hiệu hơn đối với chỉ số ờ, Nasdaq thì chỉ số này không có gì để nói cả chỉ số này liên tục lập đỉnh chào mừng à, cứ như là nước Mỹ nước Mỹ vừa lập được kỳ tích ạ nhưng thực ra nước Mỹ là lập được kỳ tích gì các bạn nước Mỹ chỉ lập được kỳ tích là có số người chết lớn nhất và số người nhiễm bệnh lớn nhất thế thôi có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lớn nhất có quý tăng di quý tăng trưởng âm GDP lớn nhất nói chung là mọi thứ đều lớn còn đâu chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay nó đang bị làm giá và đầu cơ quá đà chúng ta không thể biết nó quá đà đến đâu nhưng rõ ràng thời điểm hiện nay là thời điểm không phải canh bờ mua các bạn nhé thực ra hai tuần trước đó chỉ số chứng khoán Mỹ đều ra tín hiệu xuống rồi nhưng tuần vừa qua thì bốn công ty công nghệ nó báo cáo kết quả kinh doanh lại tăng trưởng do vậy tiếp tục được đẩy lên cái này hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ là khá khó khá khó để biết khi nào đảo chiều đảo chiều thì chắc chắn nó sẽ đảo chiều đó nhưng nó đang như một quả bóng bóng nó thổi phì hơi ạ không thể biết được là đến đâu nó dừng nên cá nhân tôi thì tôi đánh giá là một là quý vị bán hai là quý vị đứng ngoài xem nhá còn quý vị tuyệt đối không mua không tham gia mua ở thời điểm này đối với dầu uh, ờ, WTI thì chúng ta lưu ý nhé thứ nhất là sau một tháng đây, giá dầu đi ngang hoàn toàn ở quanh vùng giá 40. Chúng ta lưu ý là cuộc họp OPEC vừa rồi thì các nước OPEC là đồng ý sẽ tăng sản lượng là 1,5 triệu thùng một ngày. Chúng ta lưu ý là giá dầu bắt đầu tăng từ đầu tháng 5 khi cuộc họp OPEC là thống nhất là sẽ giảm sản lượng. Đây, tháng 5 đây. Và lúc đó giá dầu tăng rất mạnh từ 10 đô lên 40 đô. Còn bây giờ lại OPEC lại bắt đầu tăng sản lượng, tăng sản lượng với nhu cầu tiêu thụ hiện nay lại đang yếu đi và cái uh, việc phong tỏa nền kinh tế của một số nước lại tái phong tỏa thì có lẽ việc giá dầu đao chen là không thể tránh khỏi do vậy đối với giá dầu nếu chúng ta canh thì chúng ta chỉ canh bán thôi không canh mua quý vị lưu ý nhá canh bán đối với giá dầu là hợp lý tuyệt đối không canh mua đó còn giá dầu nếu giá dầu tăng đã tăng lâu rồi còn giá dầu cứ loanh quanh đến 41 42 đảo chiều bây giờ là giá dầu sẽ đi xuống thôi vấn đề cách đi xuống của nó thế nào thì rất là khó lường nhưng tự chung lại nó sẽ đi xuống xuống thì xuống khá mạnh đấy có lẽ dầu mà về thì về trung hạn dầu không chỉ là về dưới 30 đâu có thể về dưới 20 cũng không chừng do vậy chúng ta hết sức lưu ý đối với giá dầu ở thời điểm hiện tại đối với các cặp tiền tệ đối với cặp ờ, Australia USD thì như lúc nãy tôi vừa chỉ quý vị rồi thứ nhất là cặp này đã nằm trên vùng ờ, quá mua cũng khá là mạnh Thứ hai là chúng ta có thể nhìn lấy là chỉ số đô la index đã đảo chiều tăng giá mạnh cái phiên thứ sáu vừa rồi nên rất có thể là cặp tiền tệ này cũng sẽ đảo chiều đi xuống AUSD cũng sẽ đảo chiều đi xuống thôi chúng ta có thể nhìn thấy một nến búa bồi thêm là một cặp nến uh, trắng đảo chiều bao phủ có thể nói là tín hiệu đảo chiều xuất hiện dày đặc rồi cá nhân tôi đánh giá là cặp AU trên USD sẽ đảo chiều đi xuống trong tuần tới do vậy xu hướng chung đối với cặp này chúng ta canh bán không canh mua nhé. chúng ta chỉ có canh bán không canh mua cặp này đối với cặp AG thì cặp AJ nó tạo mô hình hai đỉnh rồi giờ có lẽ đi xuống thôi chúng ta canh bán quanh đỉnh cũ và dừng lỗ dưới đỉnh cũ thôi nhá nếu AJ cứ quay trở lại trên 76 762 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ khi phá qua 77 còn chốt lời chúng ta kỳ vọng về 73 xa hơn là 70 Euro trên USD cũng tương tự như vậy thôi một cặp nến đảo chiều rất là mạnh mẽ bên cạnh đó Euro USD đang test cái chen chen cực kỳ dài hạn đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái trend line rất là dài hạn cái trend line này là kéo dài từ 2008 12 năm rồi do vậy để qua thì đương nhiên nó sẽ qua nhưng chắc sẽ mất rất nhiều thời gian kết hợp với cặp đến đảo chiều như vậy thì tuần sau chúng ta cũng chỉ canh là hồi lên là chúng ta bán thôi nhá vậy lưu ý euro usd ngắn hạn sẽ là bán xuống dài hạn sẽ là tăng dài hạn là chúng ta sẽ canh mua khi nào nó quay trở lại vùng 1.1 1.2 1.1 1.12 đấy còn bây giờ thì nó đang ở vùng 1.17 1.18 nó sẽ giảm tầm 5 600 giá chúng ta lưu ý 5 600 pip đấy nên ngắn hạn chúng ta canh bán không canh mua nhé Erzi thì có lẽ nó sẽ đi theo EU thôi nhưng mà cái thế của Erzi thì nó lại đang khó lường. Do vậy cá nhân tôi tôi đánh giá chúng ta không nên giao dịch Erzi thời điểm này. ucrf UCHF tuần qua đã xuất hiện cặp nến đảo chiều rồi. Có lẽ cái chiến lược điều chỉnh xuống mua và dừng lỗ phía dưới cái đáy à, của cặp nến đảo chiều vừa rồi là một chiến lược phù hợp nhé. Trước đó nó cũng tiến rất sâu vào vùng quá bán. Việc nó đảo chiều là đương nhiên, không có gì phải bàn cả. Uzi thì cặp nến đảo chiều quá là rõ nét luôn. Nó đang thể hiện đồng ờ, yên đợt này khá yếu. Do vậy, đồng U chỉ đảo chiều nhẹ phát là U yên đảo chiều rất là mạnh chúng ta nhìn thấy cặp nến đảo chiều khá rõ nét rồi có lẽ sẽ đi lên thôi nhưng điểm mua thì có lẽ Uzi chúng ta sẽ rất là khó mua bởi vì Uzi nó đã vượt quá nhanh và quá mạnh UCAD thì lại không có tín hiệu gì quý vị nhé UCAD có lẽ chúng ta đứng xem thôi EG EG thì đang cho tín hiệu xuống tuy nhiên nó cũng không được quá rõ ràng đối với cặp EG này EG tuần tới có lẽ chúng ta cũng ưu tiên canh trên bán xuống thôi AU trên NZD không có tín hiệu gì cả đối với à, GU GU thì chúng ta có thể nhìn thấy cây búa đảo chiều tuy cây búa này nó không được đẹp lắm do cái à, thân búa nó hơi yếu tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu đảo chiều khá là tin cậy vì chúng ta nhìn cũng là một cái trend line kéo rất dài từ năm 2014 đến nay đợt này thị trường cũng test qua chen này và có tín hiệu đảo chiều đi xuống do vậy tuần tới Uzi chúng ta canh bán thôi và chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua cái đỉnh của cây nến đảo chiều này tất nhiên là nếu chúng ta bán ngay thì nó cách rất xa dừng lỗ đến 130 pip chúng ta nên chờ nó hồi lên một chút rồi chúng ta bán nhé GZ thì không có tín hiệu gì cả nên chúng ta đứng ngoài thôi bởi vì u mạnh lên nhưng mà di cũng đang yếu đi đấy nên bảng bảng giảm so u nhưng vẫn có thể tăng so với di do vậy chúng ta không có tín hiệu ở gg chúng ta không mua bán đối với gn nhé gn đã ra tín hiệu tăng rất là rõ nét rồi nó đã break out kênh break out trend rồi do vậy xu hướng chung của chúng ta là chúng ta cứ canh gn điều chỉnh là chúng ta mua thôi đó chúng ta nhìn thấy break out kênh giá rất là rõ nét từ buổi breakout xong này tăng giá liên tục luôn từ hôm breakout kênh giá ở 1.930 300 giờ lên 1.9700 tăng hơn 400 pip rồi GN chúng ta cứ canh điều chỉnh xuống mà mua thôi điểm điều chỉnh hợp lý có lẽ là 1.9400 nếu nó điều chỉnh về còn nếu nó tăng luôn thì chịu GCSF thì chúng ta cũng không nhìn thấy tín hiệu GCAD tín hiệu tăng khá rõ Tuy nhiên chúng ta phải đợi điều chỉnh xuống chúng ta mới mua được nếu không điều chỉnh thì thôi phiên cuối tuần nó cũng ra tín hiệu điều chỉnh nhưng mà không được mạnh mẽ lắm nếu GACAD test trở lại vùng 1.7240 7230 chúng ta mua nhé hiện nay đang 1.72 à, 7 540 tức là điều chỉnh đâu đó vào tầm 300 pip thì chúng ta mua nhé đối với GAUD và e thì cũng break out Đấy, cái kênh giá xuống rất là rõ nét rồi có lẽ GAUD nếu nó test lại cái kênh này thì điểm break out chúng ta mua thôi 1.8100 còn nếu không test lại nó tăng thẳng lên thì chúng ta ngồi ngoài xem bởi vì điểm mua đã qua rồi khi break out đứng một ngày liền rồi chúng ta mua này sau điểm này bây giờ nó chỉ có một chiều đi lên break out xong rồi có lẽ nó tiếp tục đi lên SP500 thì tương tự như ờ, Nasdaq và Dow Jones thôi có lẽ là chúng ta chờ đợi tín hiệu đảo chiều chúng ta bán xuống thôi chứ mua lên thì không hợp lý Đó, ờ, SP500 nó hoàn toàn có thể test lại đỉnh thực ra nó cách đỉnh rất là ngắn 1380 11 ờ, à, 3380 3276 chỉ cách đỉnh 3% nếu nó lên thì không có gì bất ngờ còn việc nó có lên thì sau đó nó vẫn xuống thôi thời điểm này là thời điểm chúng ta chờ tín hiệu đảo chiều để bán xuống thôi chúng ta chờ đợi nhé đó là toàn bộ nhận định về thị trường vàng tiền tệ uh, chứng khoán và dầu trong tuần tới ưu tiên chính xác là bây giờ quý vị nên nhớ nhất tin ra là bán doanh nào và doanh nghiệp nào báo cáo kết quả kinh doanh tốt thì báo cáo rồi còn bản chất thì các doanh nghiệp còn lại phía sau là toàn báo cáo xấu thôi thứ hai là những cái gì lớn nhất về kích thích kinh tế chờ đợi là hết rồi đấy sau đó sẽ toàn là những thông tin xấu về kinh tế những khó khăn về kinh tế thôi do vậy thời điểm này không phải là thời điểm quệ canh mua quệ lưu ý đối với ờ, vàng đối với chứng khoán và đối với dầu quệ ưu tiên bán xuống còn các cặp tiền tệ chúng ta tùy theo cặp để chúng ta mua bán thôi chúc quệ có một tuần giao dịch thành công